Tiếp tục phần 2 đám cưới của hai bạn ờ, người dân tộc ờ, giao tuyển Thì ờ, trong phần 2 này thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà mọi người, ai họ, nhà trai và nhà gái Họ sẽ có những cái nghi lễ gọi là hát giao duyên Cũng như là còn rất là nhiều những cái nghi lễ của người giao tuyển đấy Thì trong phần 2 này Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc mà hai họ sẽ có những câu chuyện cũng như là những câu hát giao duyên khi uh, chuẩn bị để uh, những cái phong tục uh, đón uh, cô dâu về nhà chồng các bạn nhé. À, bây giờ thì uh, Sơn sẽ uh, nói chuyện và hỏi thăm uh, về hai uh, cô phù dâu các bạn nhé hai cô phù dâu và họ nhà gái rất là xinh anh chào hai em nhá vâng. <laughs> à, em gái tên là gì đây hỏi em, em này tên là đông à? tên là gì cơ đông à? đông à vâng. à đông tây nam bắc đấy hả vâng. <laughs> vâng. rồi ok thế còn bạn gái tên gì Thương à thương nhớ đấy hả vâng à <laughs> ôi bạn gái thương với cả bạn đông hai bạn rất là xinh à hai em thì hôm nay sẽ có một cái nhiệm vụ là Phù dâu rồi đúng không? Vâng. Phù dâu và sẽ tối nay buổi tối nay thì hai em là có tham gia hát giao duyên không? Có ạ. Có luôn à? Vâng. Thế là mỗi người phải hát khoảng bao nhiêu bạn? Chào, à, em cũng không biết ạ. À. à. Chỉ hát theo cái chị. À hát theo cái chị phù dâu chính đấy. Còn bởi vì hai em là phù dâu phụ đây đúng không? Vâng, vâng. À, thế có nghĩa là phải thức hết đêm nay luôn đấy. Vâng. Thức hết đêm nay và hát mình hát bằng tiếng dao mình luôn đúng không? Vâng. Thế á? Thế, thế hát có hay không? <laughs> em không biết thế có hay đi hát không không ạ à. không á à? không có đi hát karaoke bao giờ không hát karaoke có có thế thì chắc chắn là đã từng đi hát karaoke rồi chắc là hát hay rồi à, à, thế thế bạn là bạn thương này là sinh năm bao nhiêu hai k bảy à, à. hai k bảy là em còn đi học hay là nghỉ học rồi vẫn còn đi học à à thế à ờ cảm ơn em à, thế còn à, đông thì là sinh năm bao nhiêu 2006 ạ? À? 2 2K6. Vâng. 2K6 thì cũng vẫn đang học đúng không? Thế là hai bạn học ở trường nào? Em học ở trường giáo dục Thường Xuyên ạ. À thế à. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều nhé. À, chúc cho hai bạn à, tối nay sẽ có những chất giọng hay nhất <laughs> để hát à, đối với cả bên nhà trai nhá. Ok, cảm ơn hai bạn. Đây là quá trình à, các cô à, phù dâu, các cô gái là còn gọi là còn son đấy các bạn đang à, mặc những bộ trang phục của người Giao để à, chuẩn bị cho à, quá trình hát giao duyên, hát đối với cả bên nhà trai nữa các bạn ạ. À, đám cưới của người à, giao tuyển thì à, sẽ có những cái chương trình hát đối, hát giao duyên như thế này. À, đây là quá trình là các bạn ấy à, đang mặc những bộ trang phục của người giao. Đây có hai bà là đang à, mặc cho hai bà ngoại nhờ bà bà ngoại à bà ngoại mới cả đây là bà lội bà lội bà ngoại là đang mặc cho cháu ờ, bộ ờ, trang phục của người giao này để... và vâng, trang phục của người giao tuyển để sau để nát nữa là hát giao duyên đấy đúng không ạ và vâng. ờ, và vâng, giao duyên để lên vợ chồng và bộ trang phục rất là đẹp cô gái xinh chưa <laughs> bạn ấy tên là đông đây còn có cả ở trong này nữa à, phù dâu chính thì ở trong này nhưng mà trong hơi tối cho nên là mình sẽ không di chuyển vào trong nữa mọi người đang mặc à, những bộ trang phục của người giao tuyển để chuẩn bị à, cho quá trình à, hát giao duyên các bạn À, như các bạn quan sát tới ấy, thì à, đằng sau mái tóc của à, một cô gái đi phù dâu ấy, thì sẽ được tết lên như thế này nhá. Nó theo cái phong tục của người đồng bào giao tuyển thì phù dâu sẽ phải tết cái tóc như này. Đó. Và trên đầu thì sẽ phải quấn tóc và đội lên những chiếc khăn, những chiếc dây màu. à, các cô gái là đang ờ, trong uh, nghi lễ là gọi là muốn mời rượu các bạn ba cô uh, ba cô gái phù dâu à, khi uh, ba cô gái um, đã mặc xong cái bộ trang phục của người uh, giao tuyển thì uh, sẽ vào cái khâu là mời rượu Đấy, ba cô uh, phù dâu các bạn đây à, đã có một chú ờ, chuẩn bị một khay rượu và và đưa cho ba cô phù dâu để à, làm cái ờ, lễ phong tục gọi là mời rượu đây các bạn xem nhé đây búa mời rượu đó rất tuyệt vời mời rượu và như các bạn nghe thấy thì à, bên này thì có hai cô đang hát à, giao duyên cùng với cả hai cô bên kia nữa kìa đó mỗi bên à, sẽ có hai người ngồi hát giao duyên các bạn à, bây giờ thì ba cô gái này phải đi ra ngoài để chuẩn bị Ờ, có một cái mâm uh, lễ ở ngoài này sau khi làm lễ ở bên ngoài cửa này rồi thì uh, ba cô gái mới tiếp tục uh, đi vào trong nhà để uh, làm uh, gọi lại tiếp tục là làm cái lễ uh, hát giao duyên đấy các bạn đây lại là uh, tiếp tục cái quá trình uh, bên uh, nhà gái đang uh, chuẩn bị cái bàn để uh, đặt những cái mâm lễ sau đó là uh, mới bắt đầu mời bên nhà trai vào để ờ, hát giao duyên các bạn ạ chương trình hát giao duyên thì ờ, có lẽ sẽ kéo đến tận gần sáng nghĩa là sẽ hát trong cả một đêm luôn đấy cái phong tục hát giao duyên của người giao tuyển khi mỗi khi đám cưới thì nó thường là như vậy các bạn nhé Bây giờ thì à, quá trình à, nhà trai cũng đang à, chuẩn bị vào đây rồi các bạn này đấy, quá trình nhà trai thì đang chuyển vào đây và đấy, quá trình nhà trai là đã vào đây và đang uh, chờ để bên nhà gái uh, có qua cái tiến trình là làm lễ sau đó là sẽ vào để hát uh, giao duyên với nhau các bạn mấy phù rể của nhà trai đã vào đây và giờ bên ờ, nhà gái thì đang ờ, hát, hát đối ở hát hát mời đấy. <laughs> hát bằng ờ, tiếng người giao các bạn Bên đây thì <laughs> hai chị đang chờ hát đối, hát giao duyên thì đang chờ sẵn ở đây rồi Chắc là lát nữa thì khi mà xong cái nghi lễ mời vào này là sẽ hát đúng không chị sẽ bắt đầu hát luôn đúng không vâng ạ đấy phù dâu mọi người à, mọi người trong nhà gái thì cũng đang à, chuẩn bị sẵn tận đây rồi à ha hạ tha à, quá trình à, hát hát chào hát, kiểu, kiểu như là vẫn là hát à, giao duyên mời rượu các bạn một à, quá trình hát xong rồi bây giờ thì à, hai họ đang mời rượu nhau các bạn diện họ nhà trai họ nhà gái à, các chú áo đen thì là bên là họ nhà trai số áo trắng ờ, kia là bên họ nhà gái chương trình hát này thì hát đến sáng luôn còn uh, sau uh, mấy chú hát rồi thì sẽ đến lượt uh, mấy uh, cô gái ở bên kia các bạn nhé mấy cô gái uh, đang uh, mặc những cái bộ trang phục của người giao tuyển kia đang ngồi bên kia Rồi tới đây là sẽ uh, những ba cô gái đây rồi ban đầu là đội à, phù dâu sẽ bắt đầu di chuyển để ngồi vào đây để à, hát giao dền các